đánh được đánh được đánh được đánh được ui ui quả đấy mà không trúng kìa được không được không ấy đen thế à không trúng rồi anh em ơi may rủi nhá quả này là may rủi nhá may rủi may rủi may rủi may rủi lên là lên là lên là lên lên may rủi là có may rồi đấy có may rồi đấy có may rồi đấy may rủi là có may rồi đấy chết chết chưa chết chưa hai game này khỏe đấy anh em ơi TF TF set thì giờ anh có bản flat không á lần đầu nét chân nè à? không mình không bản flat. không có bản flat. mà mà vì vì ví dụ nhiều nhiều nhiều tiền thì thì thì bán tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả cày tí ăn tí cái gì đấy ủa Ê, ê, ê, chill, chill Boom. Mày try me, bitch. Die. À. à nó đi ram ghê quá anh em ơi đo việc nó lại đi đo việc nhiều luôn đấy ngon ngon rong rong rong Quack. Đi cầu mẹ. Chết rồi. Đấy, đánh được đấy, đánh được đấy đánh được đánh được đánh được đánh được ui ui quả đấy mà không trúng được được không được không ấy đen thế à không trúng được đâu may rủi nhá quả này là may rủi nhá Mày đuổi, mày đuổi, mày đuổi, mày đuổi. Lên là lên là lên là lên, lên. Mày đuổi là có may rồi đấy, có may rồi đấy, có may rồi đấy. Mày đuổi là có may rồi đấy. cái cái ghê chưa, cái chưa? Ghê chưa? Ăn à, hai ca múc nha em trai. Về về về đó Mày đuổi là có may rồi đấy. may thường thường tụi nó hay hay hay đúc à, những cái góc này nó đi về em nắm bắt tâm lý tội phạm liền đó ờ, nó hay được mấy góc đáy mê này lắm mẹ thế mà nó còn đá mình được cái hay điệp tục thế nhở mày ngu mày chịu cái gì thằng uh, thằng bitfor bên kia cái thuê nhá em Oh yeah. Info đánh được cũng vãi cả đáy đấy. Thế giờ A có bán FLK, lần đầu donate cho A. Đất <laughs> này anh elo cao, đất này anh elo cao toàn gặp này chiêu hai chiêu một không ạ. Lui lui tí lui tí lui tí lui tí lui tí. à con con con kia mạnh quá có mắt có mắt gì vậy trời rồi được rồi được rồi ủng anh em mình đánh đây đánh đây đánh đây đánh đây đánh đây đánh đây rồi đây là hai thằng rồi rồi rồi ba thằng ba thằng baron baron baron baron baron baron Quack. chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ hút bạc hút bạc hút bạc hút bạc hút bạc hút bạc hút bạc đẹp quá đẹp quá hút bạc hút bạc hút bạc hút bạc đấy lại một pha combo đẹp đẹp quá anh em ơi ui đẹp vai trưởng đẹp nhỉ à, mình mình mình quả đấy mình có đồng hồ sống rồi cao ghê luôn á từ từ từ từ đây đây đây đây tao đây tao đây tao đây tao đây tao đây tao đây tao đây tao rồi rồi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp lên lên lên Ta lên ta lên ta lên đấy thì tao diễn cho tao diễn cho tao diễn cho đẩy đi đẩy đi đẩy đi đẩy đi đẩy đi mem ha ha ha không không không bỏ đi chết rồi chết rồi chết một chết một đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi mày con bắt nhau ác chiến quá anh em ơi đây rồi đây rồi hay nhờ hay nhờ hay nhờ ha hay quá hay quá rồi hai team cũng bắt nhau <laughs> liên tục luôn anh em ạ. À kiến được. Yeah yeah yeah, good job, good job, good job baby. Má cái nick này nó đã lúc răng. Anh hiểu chết hơi nhiều quá. À. <laughs> chết hơi nhiều đâu. Chết có 10 mạng với nhiêu? 10 mạng với nhiêu? này nó cũng là run càng cao bạn tự ái nó càng cao anh em ạ đi thôi tự ái đi thôi kim bước một thằng này run gì đây ờ à, cao thủ thiệt kìa cao thủ kìa bét kìa nè yeah nhà gì có mấy cái pha ác chiến quá này run gì ui ờ à, cũng kim vương một kim vương một cái gì đấy từ sự đấu toàn win nè. đường ghê cũng ghê cũng ghê phết đấy để mình chế thằng AD á thằng AD bên kia hay quá thằng Big Four á Big Four Big Four đẹp cao thủ ghê thằng AD với Mid vẫn chửi nhau mà triệu thôi ăn triệu kìa mẹ nó đi